có thể những anh em à, soccer Đấy, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là đến với cái cái bộ môn đó chính là máy phân âm mới nhất của năm 2020 Đấy, chỉ còn một tháng nữa là Tết là mình ra mắt sản phẩm là có số lượng anh em cần hàng có thể gọi cho mình mình tư vấn cho anh em cái hàng này chơi cực kỳ đơn giản dễ chơi hiệu quả cao cũng như là an toàn tuyệt đối Đấy, khi vào phòng chơi anh em đánh cờ bạc lâu năm đã biết rồi vào phòng chơi bắt buộc anh em phải phải là luồn bát luồn đĩa luồn quân vị vào là anh em chưa được nhưng bây giờ với cái công nghệ sáu chấm rồi anh em bát đĩa quân vị nó là thành chín công nghệ này là công nghệ đức mới nhất đến bây giờ đấy đây chính là cái máy phân âm máy phân âm này như nào nó sẽ phân tích ra cái đà rơi của quân vị để nó báo nó sẽ phân tích ra và nó sẽ báo cho anh em biết là chắn hoặc lẻ tỷ lệ anh em chiến thắng là 90 đến 95 phần trăm anh em nha đối với hàng này vào sòng suối nào cũng thể chơi được không cần sóc cái nhu cái nhu cái cái nhược điểm cái hàng này đó chính là khi vào dòng chơi nếu anh em để cái nhạc hay là cái tiếng nói quá là đông người hay là quá là to thì là máy sẽ phân phân tích ra kém hơn cái tỷ lệ chiến thắng anh em chỉ được 65 đến 70 phần trăm nhưng nếu mà anh em đánh cái sòng sới chỉ có 20 người quay đầu đấy tỷ lệ anh em chiến thắng là 90 đến 95 phần trăm thì nó phân tích ra cái ờ, cái cái đà này cái đà rơi của quân vị đấy báo cho anh em là chuẩn tuyệt đối anh em nha đối với hàng này chơi tất cả các loại về cái đồ sóc này có thể áp dụng chưa hết được em nha hàng này hàng có số lượng hàng có bảo hành bảo hành cho anh em 4 tháng đối với tất cả anh em đấy những cái hàng này và đây chính là cái sạc nó sạc nó anh em lưu ý có thể chơi được 10 tiếng liên tiếp anh em ngồi bất cứ gì làm đấy, chơi được hết ai sóc cái anh được mình sóc cái anh được người ta sóc cái anh được em nhá đối với hàng này bát đĩa là thành chín rồi khi vào phòng chơi anh em không cần phải luồn cái gì vào cái hàng này thích hợp cho anh em đánh cơ động này thứ nhất là cơ động này cái thứ hai là đánh đánh có thể đánh ờ, đánh đánh một mình anh em nhá đánh riêng lẻ nhá với cái đồ sóc đĩa này bây giờ anh em đánh ờ, cùng nhiều người cũng thể chơi được nó làm đi luôn chơi càng ít người ít càng tốt anh em nha đây Đấy, bạn bia quần vịt nó sành chín luôn khẳng định anh em luôn mua hàng được tách hàng trực tiếp anh em đến cho mình tách hàng ok lấy hàng anh em nha bây giờ mình sẽ mình sẽ ờ, đi vào thực tế luôn anh em nhá đây chính là những cái dòng máy của mình bây giờ mình thử cho anh em Đấy. Cái, cái, cái nguyên lý hoạt động nó là lẻ dung một tương tự sấp đôi hay là chẵn nó là dung hai anh em cứ chẵn dung hai lẻ dung một bây giờ mình sóc thử cho anh em này để cho nó lên này Đấy. cho nó phân tích ra âm thanh của nó rơi cái quân vị rơi này là nó sẽ phân tích ra nó sẽ báo cho các anh em biết này hai cái mới nhất bây giờ nhé em sóc hai ba cái để cho nó ok đi ok bây giờ mình sẽ sóc để cho một lúc để cho mè nó nó phân tích ra anh em nha anh em xem nền này này không biết là anh em xem ở trên cái video nó có nghe rõ cái cái, cái, cái, cái âm thanh của cái rung này không nhưng cái rung này rất là nhỏ anh em nhá anh em nhìn cái đèn sáng này là sẽ biết này rung hai là chắn anh em nhá chẵn này xong lại này anh em để một lúc nó sẽ báo cho tiếp anh em biết nhá rung hai nhịp rồi vẫn chạm vẫn vâng, à rung một nhịp anh chị chế đôi nhá rung một nhịp lẻ rồi lẻ đánh một trăm triệu mở bát này chắc chắn là lẻ này thử tiếp này anh em để một lúc để cho nó phân tích ra là chất báo anh em chuẩn rung hai nhịp chẵn anh em nhá chẵn này à, sấp hai anh em nhá rung hai nhịp rất nhỏ anh em nhé chẵn anh em nhé chẵn đấy bán một tỷ này đấy chủ tịch em mới tiếng mình sẽ chuyển sang cái tài xỉu nhá đấy, để cho anh em không mất thời gian dung hai nhịp anh em nhá nhìn tiền nhảy nhá dung hai nhịp chẵn bán 10 tỷ mở bát này đấy, chuẩn xác 100 trăm anh em nhá vẫn dung hai nhịp anh em nhá dung hai nhịp này Đấy, chẵn này 100 trăm anh em nhá trồng vị hay là như nào nó cứ đà rơi xuống nó sẽ phân tích cho anh em chuẩn xác kể cả trồng tất cả lên vẫn được anh em nhá tỉ dẫn lên đến cuối này để bất cứ đâu anh em nhá ngồi cách xa thoải mái xung một nhiệt rồi lẻ anh em nhá lẻ này Đấy. mình thử cho anh em uh, qua về cái sóc uh, sóc đĩa này bây giờ mình chuyển sang cái tài xỉu cái tài xỉu này cũng như thế anh em nhá nó sẽ phân tích cho anh em về tài dung hai về xỉu dung một đấy thử cho anh em này cái đồ này 100 trăm chín mua hàng ngày em cứ mang bát đi đến thử thử trực tiếp kể cứ sở làm thế thôi đấy, nhà mình làm ăn cũng 12 năm nay rồi đấy, trong cái nghề cờ bạc này anh em mua hàng cứ yên tâm đấy, bây giờ mình sẽ sóc này anh em ý này sóc cái tài xỉu này anh em phải để mặt sáu nhá để mặt sáu để nó phân phân tích ra nó sẽ báo cho anh em mặt sáu nhá bây giờ sóc này một hai tiếng anh em bỏ nhá một hai tiếng bỏ nhá một hai tiếng bỏ này Đấy, một hai tiếng bỏ nhá anh em để một lúc thì mới báo được thì máy này báo rất là nhanh Dung hai rồi, tài, đà tài, thả 100 triệu anh em nhá. Tài này. Dung một giờ, xỉu. Anh em nhá. năm mười nước này anh em sẽ bà để một nút để cho nó phân tích ra dung một vẫn xỉu anh em nhá xỉu này chín nước này không dung tứ tử dung hai sấp hai anh em nhé dung hai là sấp hành dung một lẻ mất một dung lẻ dung một lẻ đánh vào mặt lẻ một tỷ xin chào anh em ngày nay công ty tư vấn cào hiệp sẽ giới thiệu cho anh em đến cái môn đánh sóc đi bịp mới nhất và đẳng cấp nhân tạo nhất năm 2020 hiện nay em nhá đối với hàng này khi vào phòng chơi bắt đĩa vào thanh chín anh em chỉ cần nói công vị và là các anh em có thể chiến thắng tuyệt đối anh em nhá cái hàng này chuẩn xác an toàn hiệu quả cao đó chính là máy cảm ứng quân vị mới nhất được cải tiến nhất rất hiện nay anh em nhá cái công nghệ 4.0 cái hàng này để phục vụ cho anh em ờ, chơi tết năm 2020 đến nay đấy. thì hiện nay chỉ cần khoảng tầm một tháng nữa là tết đấy, thì ra mình cơ sở nhà mình ra mình mắc một cái sản phẩm mình sẽ làm máy cảm biến quân vị đấy, để làm sao để giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm uy tín tuyệt đối với hiện nay để giúp anh em đã chốt chúng ta sao bào có thể vào an toàn cái hàng này có giới hạn cần hàng mua hàng anh em có thể gọi cho mình với tư vấn cũng như là, là giải đáp tất cả những thắc mắc của anh em yêu cầu anh em nhé thứ hai này anh em có thể thiết kế vào những máy điện thoại 1250 hay, hay những cái thanh dung như này rất nhỏ gọn anh em nhé Đấy, khi vào dòng chơi đúc trong người nguồn quý vị vào là chiến thắng anh em nhé khi anh em mua hàng có thể là mang bắt đến đến cho mình khách hàng tiếp ok lấy hàng thì quân của nó thì là đây là một quân rồi Đấy, mình đã cắt sẵn cho anh em để làm cho anh em một cái video để khi anh em mua hàng hay anh em xem video nó không mất thời gian anh em nhé mua hàng có thể mang bát đi đến nhà mình khách hàng thế đối với cái quân vị là anh em có thể làm bất cứ chất liệu gì ví dụ như làm những con bài con chắn con đóm hay những bộ bao thuốc hay anh em bên nước ngoài đặc biệt anh em ở bên nước ngoài có thể đặt những mẫu mã anh của anh em yêu cầu anh gửi vào zalo cho mình theo số hotline dưới màn hình ấy. mình sẽ làm cho anh em hà nội sài gòn thì mình có được đều có cơ sở thì bây giờ mình đi vào thực tế quân vị công tang anh em yên tâm này cái hàng này thích hợp cho anh em đánh riêng lẻ đánh đánh theo bè phái đấy đánh như này anh em đánh một mình thì lùi quân vị là thắng sòng sới nào bất cứ sòng sới nào anh em chỉ thắng tuyệt đối quân không tang bóc ra hoàn toàn không có gì thử lấm chỗ mút anh em nhé đây mua hàng anh em có thể đến trực tiếp là mình kiểm chứng đấy, hàng đúng như trong video anh em lấy hàng anh em nhé đây quân vị hoàn toàn không tang này không tăng tích gì luôn này anh em phải đến cho mình tới hàng trực tiếp này hàng ok thì lấy hàng này đấy đĩa mới bát nó là thành chín luôn khi mua hàng anh em cũng thể là mang bát đĩa đến cho mình tới hàng trực tiếp ok lấy hàng anh em nhá Đấy. hiện nay rất nhiều cơ sở làm nó những cái có những cái mặt hàng lọ hay những cái hàng không chuẩn bán cho anh em khi anh em mua hàng anh em chỉ mất tiền thôi đấy bây giờ mình nói về cái nguyên lý hoạt động nó đó là tứ tử ung dung lẻ dung một số hai dung hai nhịp bây giờ mình đi vào thực tế mình sóc thử cho anh em qua và mình sóc để cho anh em xem video không có thời gian anh em nha à, bây giờ mình để cái tính tứ tử đấy mình sóc cho anh em à, bây giờ mình sẽ um, lắp pin vào cho anh em đấy. cái hàng này thì bất cứ ai sóc cái được đấy ai sóc cái cũng được mình không cần sóc cái ngồi cách xa hai mươi cái đầu máy vẫn báo cho anh em chuẩn xác tuyệt đối 100 trăm anh em nha đây anh em khi anh em lắp pin vào anh em bật con, con tóc lên này anh em bật trong này à, nguyên lý của nó là tuyến tưởng không dung lẻ dung một sắp đôi dung hai nhịp bây giờ mình sẽ sắp thử anh em để cho những biết cái độ hiệu quả nó anh em để bất cứ đâu anh em nhé Sắp hai đôi bình cân chẵn thừa 100 triệu sắp hai anh em này chồng vị mé mắt mình chờ nhìn nhá chồng vị những tiếng này mắt thường cũng nhìn được anh em nhé chồng vị những tiếng này mắt thường cũng nhìn được anh em nhé rất chuẩn luôn không dung tứ tử tứ tử đánh sạch mặt đôi mệnh cân chẵn bán 1 tỷ mở bát sơ bài anh em nhau máy không dung anh em lưu lưu ý là khi anh em để xuống một hai giây máy sẽ báo cho anh em luôn lẻ rồi anh em nhá lẻ đôi bên cân lẻ thừa một tỷ mở bát chắc chắn là lẻ anh em nhá không thể sai được Đấy, thử, kỳ thử này cái em tiếng trước này dung hai sấp hai đánh vào mặt sấp hai 10 tỷ mà bác anh em nhé rất chuẩn xác luôn vẫn sấp hai anh em này không phải sai được như đây không phải sai được nhá kỷ niệm đến cuối này dung một lẻ đánh sách một mặt lẻ bán cả hà nội bán cả bán cả nhà cả cửa cả vợ con đánh tính mẹ này anh em nhá đấy nó là lật quân anh em nhá lật quân nhá chắc cho nó lẻ là lật quân nhá mình thử sắp lại anh em này xung một nhịp mẹ rồi đấy những tiếng này anh em cầm bao tiền đấy, cầm nhà cầm cửa cầm mô tô đấy, anh em đánh hết tiếng này này chắc chắn một trăm phần lẻ anh em đây không thể sai được thế vừa rồi mình thử cho anh em qua và những sóc với cái hàng quan máy cảm biến quân vị này anh em đã biết cái độ chuẩn xác nó rồi anh em cần mua hàng có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số hotline 0962 102 77 0973 2049 cơ sở 1 nhà mình ở với xe Đình Hoàng Ngã cơ sở Hà Nội cơ sở ai trong sài gòn ở bến xe miền đông miền tây khi em đến có thể mang bát mang đĩa đến thử hàng trực tiếp ok lấy hàng em nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video anh em chào mừng anh em đến với thời công nghệ mới năm 2019 và anh em mình xin giới thiệu cho anh em cái dụng cụ hỗ trợ đánh xong đi bịp mới năm 2019 và cái hàng này anh em không cần phải luồn bát luồn đĩa hay luồn quân vị vào anh em bất cứ cái đồ gì anh em khi anh em vào sòng muốn chơi anh em chỉ cần bôi cái lớp dung dịch từ nó vào cái quân vị của nó thì nó sẽ chiến thắng tuyệt đối anh em nhé vâng và cái hàng này thì bây giờ mình sẽ nói qua cho anh em để cho anh em dễ nắm bắt cái thị trường cái, nhu, cái thị trường hiện nay trên thị trường bán rất nhiều cái loại ống xanh nha cái ống này mình sẽ nói qua cái nguyên lý hoạt động nó thì cái này thì khi anh em vào phòng chơi anh em phải luôn quân vào và dung dài hay dung chậm hay là hay là dung nhanh thì rất là khó chơi những hàng này thì rất là cầu kỳ đối với anh em thợ cực kỳ là dễ chơi nhưng đối với anh em mới va vào nghề thì không thể chơi được như anh em nhé một lỗ ích nhé. còn những cái hàng này của mình thì anh em chỉ cả chỉ, chỉ cần anh em vào sòng chơi anh em được sờ quân vị là anh em chiến thắng tuyệt đối bất cứ quân vị gì ví dụ anh nhiều chỗ nó chơi những quân bài quân trắng hay quân tú hay là cái quân đóm thì mình chỉ cần vào mình đôi mua cái quân từ lướt từ để vào trung bình từ nhá vào tay và anh em sầu quân ờ, trong vòng 10 đến 20 giây anh em có thể chiến luôn anh em nha cái cái hàng này có thể qua mắt vào tất cả các thời thợ anh em nhìn này tất cả các loại thợ kiểm tra thoải mái không thể phát hiện ra trừ khi là mang đến cơ sở nhà mình thì mới phát hiện được anh em nhá bây giờ mình sẽ thử cho anh em qua vài cách thức chơi cũng như là hình thức chơi làm sao để cho anh em hiệu quả nhất anh em nhá bây giờ mình sẽ ờ, đi vào thực tế luôn mình sẽ thử luôn vào những cái quân vị này là vị 100 trăm là vị không tang này à, mình đã cắt sẵn ra anh em nhé vì này thì khi lưu ý lại khi anh em lấy hàng nhà mình á thì anh em có thể mang à, bắt đĩa quân cán anh em đến nhà mình cách hàng trực tiếp lại anh em bôi vào đầu muốn đầu ngón tay này anh em à, bôi xào vào quân vị như này thì khẳng định anh em là chiến thắng tuyệt đối anh em nhé trong vòng 10 hai giây sẽ là à, có kết quả luôn cho anh em chơi cực kỳ dễ chơi và một cái lọ nước này anh em có thể là mua được tới 10 lần sử dụng anh em nhé vâng, ok bây giờ mình sẽ thử cho anh em quân gắn bát đĩa nó hoàn toàn 100 là không tang luôn Đấy, anh em khi cho lấy hàng này thì anh em có thể mang bát đĩa quân cá anh em đến hàng nhà mình từ hàng trực tiếp à, ok lấy hàng cơ sở một nhà mình xem gì và còn bến xe đáp bát anh em nhé bát đĩa quân cá hoàn toàn trăm 199 à, ờ, ok đây là quân ờ, vị này vị là vị không tang anh em nhé test hàng trực tiếp được cho anh em ờ, không phải ờ, thắc mắc Đấy, hàng độc quyền mới nhất 2019 chỉ là mình mới có anh em nhé Để mình thử cho anh em này và đặc biệt cái quân này mình đã cái nước này mình đã thử từ thì là chắc chắn là nó sẽ là không bị không bị lâm chung hút anh em nhé đây là cái ờ, nhíp này mình sẽ thử cho anh em này à, nhíp này đã mình thử đây cùng dầm hoàn toàn là 100 là không một cái gì luôn này rất dễ chơi khỏi thoại nào cũng chơi được anh em nhá ok bây giờ mình sẽ cho cái quân vị này vào trong và mình sẽ nói qua cái hình thức chơi của nó cái hình thức chơi của nó này là lẻ dung một sấp hai dung hai tứ tử không dung anh em nhé hai cực kỳ dễ chơi và bây giờ mình sẽ lấy một cái điện thoại ra để mình thử trực tiếp cho anh em mình đã để một quả pin này vào rồi bây giờ mình sẽ đóng lại và mình sẽ bật công tắc lên mình sẽ bật công tắc lên này Đấy. đầu công tác này ok cái hàng này thì anh em có thể để cách xa là từ một mét cho đến 2 mét anh em ngồi vùng quanh phòng dưới ai trông sóc cái cũng được không cần thiết rồi vì sóc cái cao hay thấp đều được hết anh em nhé bây giờ mình sẽ thử cho anh em này khi anh em chơi anh em một hai lần anh em đợi một trong một vài giây nó sẽ báo trực tiếp về dung cho anh em biết không dung rồi không dung thì nó là tứ tử anh em nhá tứ tử này không dung là tứ tử này đây sắp lại cho anh em này để trong vòng một hai giờ sẽ kết quả luôn cho anh em cực kỳ dễ chơi hiệu quả rất cao dung ai nhịp rồi thì chắc chắn nó là sắp hai đôi bên cái cân này chẵn thừa ngoài hai hai trăm triệu này mở bát này ở những cái tiếng này anh em có thể dám là là, là bán nhà anh em đánh những tiếng này à, kết luôn anh em nhé đây thử lại anh em trong vòng 10 tiếng để cho anh em biết cái độ hiệu quả nó vẫn là sấp hai sấp hai này đôi bên cái cân này Đấy. mặt à, lẻ của tôi này chăn thừa 200 triệu này mở mắt này Đấy. vẫn là chăn sấp hai này anh em để dung hai nó là sấp hai đánh bằng vị sập bằng vị luôn anh em nhé xa gần hay là thấp đều được hết anh em không cần thiết bác bác cầu rồi anh em nhé bác cầu rồi vẫn là sau hai này đôi bên cái cân này chẵn đường 100 triệu này mở bát này sau hai nhá đánh sấp bảng vệ luôn anh em nhé những tiếng này thì thật để anh em có ba tiền anh em đánh hết những tiếng này luôn này để luôn này để cho dễ này vẫn là sắp hai ba cầu rồi anh em này ba cầu rồi này mở bát này sofa này mình sẽ sóc cho anh em thử 10 tiếng để cho anh em biết độ hiệu quả không lẻ thôi đôi bên cái cân này Đấy, mã được cái tính ờ, tính ờ, nhảy quân này lẻ này đôi bên cái cân lẻ thừa một tỷ này mở bát này cái tiếng này chỉ có bán nhà bán vợ bán con thì để vào những tiếng này anh em nhé ông là bắt thì xác định là, là đi bộ luôn vẫn vâng là sấp hai rồi đấy, sấp nó là chẵn rồi đôi bên cái cân này chẵn thừa 50 triệu này mở bát này đấy, vẫn là sấp hai này thật ra là hôm nay mình sóc cầu hơi cầu sấp hai bây giờ mình thử trực tiếp này để cho anh biết cái bộ toản nó này mình sẽ thử ba đen ba trắng nó đều dung một này ba đen ba trắng đều dung một này đặc biệt là đứng tứ tử đứng tử tiết đứng tử trắng đều không dung anh em nhé để thoải mái Đấy, và sơ hai nó dung hai gì này bất cứ quân nào mình để ra đây mình để để vào trong thì chuẩn chuẩn xác hơn đấy vừa rồi mình thử cho anh em qua cái lớp dung dịch điện tử mới từ 2019 hàng này thì đẳng cấp nhất bây giờ hàng công nghệ 4.0 anh em cần hàng có thể alo trực tiếp cho mình theo số hotline 0928 44 0973 20 từ 9 mình tư vấn giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video